Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán tổng hợp sản xuất khuôn mẫu đồ gá tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Đòi hỏi người làm kế toán tại công ty vừa có mảng sản xuất vừa có mảng gia công cần phải nắm chắc quy trình tính giá thành song song hai mảng riêng, biết cách tối ưu chi phí sản xuất phát sinh dựa trên các bản vẽ kỹ thuật khác nhau và định mức cho từng khuôn mẫu. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học ngay dưới đây. Nội dung chính của khóa học sẽ được chia làm 3 phần. Phần 1 khai báo dữ liệu đầu kỳ hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc cập nhật số dư chi tiết của đầu năm. Phân tích mối quan hệ giữa báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang. Phần 2. Đi vào các hóa đơn chứng từ trong kỳ, hướng dẫn thực hiện việc lập định mức nguyên vật liệu, cho các thành phẩm sản xuất và gia công làm sao cho phù hợp. Phân loại các hóa đơn chứng từ mua hàng hóa, mua nguyên vật liệu, cách phân bổ các chi phí đối với mua công cụ, dụng cụ và trích khấu hao tài sản cố định và đưa các chi phí vào từng bộ phận. Xử lý các trường hợp phát sinh thực tế trong doanh nghiệp, hướng khắc phục và kinh nghiệm sau những sai sót Thực hiện việc tính lương, trích bảo hiểm và các hồ sơ chứng từ đi kèm liên quan đến tiền lương. So sánh các tỷ trọng giữa doanh thu của mảng sản xuất và mảng gia công để từ đó lập kế hoạch phân bổ các chi phí đầu vào, cân đối theo tỷ trọng doanh thu của từng mảng. Kiểm tra lại các chi phí bao gồm xử lý đối với trường hợp âm kho, âm quỹ tiền mặt, các chi phí đưa vào quá lớn,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 đây là toàn bộ các giao diện về khóa học online, công ty sản xuất thiết bị giá quân. Hướng dẫn cho các bạn từ việc hạch toán khai báo các dữ liệu đầu kỳ, các hóa đơn chứng từ phát sinh trong năm tài chính cho đến khi lên báo cáo tài chính và các nội dung liên quan đến mục tài về, sắp xếp lại các hóa đơn theo thứ tự và các nội dung liên quan đến khóa học. Và để xem được nội dung của từng phần học, các bạn sẽ nhấn vào xem nội dung.